Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với uh, ca bóng đá, ca soi kèo à, Ngày hôm qua thì mình cũng đã lên cho anh em hai cái trận đấu, đấy là một trận đấu ở ngoại giải ngoại anh cũng như là một trận đấu ở ờ, La Liga đúng không? Đấy, trận đấu uh, giữa ngoại hạng Anh thì anh em chúng ta có chiến thắng cái kèo Aston Villa chấp uh, Southampton 0.5 Ngày hôm qua thì Aston Villa đã chiến thắng 1-0 Cũng như là anh em trong nhóm thì chúng ta cũng đã chiến thắng được với cái mã kèo xỉu của trận đấu này À, ngoài ra thì anh em chúng ta uh, ngày hôm qua còn chiến thắng được với cái mã kèo tài ở cái trận North, Nottingham City và Fulham cũng như là cái trận đấu giữa Valladolid và Cardiff thì mình uh, có cho anh em đi đấy là cái kèo chấp của Valladolid đúng không? <clears throat> chúng ta có đi cái kèo chấp của Valladolid này cũng như là cái kèo đấy là cả hai đội đều có bàn thắng thì uh, cái trận đấu này thì anh em chúng ta nếu mà theo trên kênh thì anh em chúng ta À, thua hai mã kèo này còn ở trong nhóm thì anh em chúng ta cũng đã à, có thua cái mã kèo chấp à, Valladolid à, chấp 0.75 tuy nhiên thì chúng ta có chiến thắng lại được cái kèo xỉu 2.5 thì à, trận đấu này anh em trong nhóm chúng ta cũng hòa kèo tổng kết thì ngày hôm qua ở trong nhóm anh em chúng ta cũng đã chiến thắng được 4 mã kèo trên tổng số 7 mã mà mình đã cho anh em chơi thì à, một lần nữa xin chúc mừng tất cả những anh em trong nhóm ngày hôm qua chúng ta vẫn cứ có lợi nhuận khi mà anh em chúng ta chơi bóng à, buổi tối ngày hôm nay sẽ bắt đầu diễn ra những cái trận đấu của ngoại hạng Anh. Đây là trận đấu đầu tiên vào lúc 6 giờ 30 sẽ là Manchester City và Wolverhampton anh em. Trận đấu này có lẽ mình sẽ live stream cũng như là chốt kèo sống cho anh em ở trên kênh. Và À, buổi tối lúc 9 giờ cũng như là 11 giờ 30 sẽ là trận đấu giữa Newcastle và Bournemouth này và 23 giờ 30 sẽ là Tottenham Hopper và Leicester City. À, tiếp đến đấy là vào dạng sáng à, vào ngày à, 18 à, ngày 18 tháng 9 cũng như là dạng sáng ngày 18 tháng 9 thì à, cũng sẽ có một loạt những trận đấu của La Liga cũng như là Serie A anh em. Đấy, còn à, buổi tối thì bắt đầu mới diễn ra những trận đấu ngoại hạng Anh. Tuy nhiên thì có hai trận đấu khá là hấp dẫn à, cho anh em chúng ta xem cũng như là chơi. Đấy là trận đấu giữa MU và Leicester City, à, Leeds United cũng như là trận đấu à, Chelsea và Liverpool thì đang bị hoãn anh em. À, vậy nên là mình à, sẽ làm cho anh em cái trận đấu vào lúc 9 giờ trước đi cái trận đấu giữa Newcastle và Bournemouth à, sau đó thì nếu như buổi chiều tối có thời gian thì mình có thể sẽ lên cho anh em thêm một trận đấu nữa để anh em chúng ta có thể đầu tư vào buổi tối ngày hôm nay cũng như là ngày mai nhé à, điểm qua một chút về cái à, lực lượng cũng như là phong độ hiện tại của cả hai đội bóng à, đội chủ nhà Newcastle trận đấu này họ sẽ à, đối đầu cũng như là đón tiếp đội khách Bournemouth với cái đội hình đấy là 4-3-3 Ờ, ngày hôm nay thì họ sẽ thiếu vắng đấy là Karat, à, Sevi và có thể sẽ có sự phục vụ trở lại của bốn cái cầu thủ đấy là Đao Dalo này, rồi là Gumiret, à, Maximin và Wilson. À, đây là bốn cầu thủ à, đang bỏ ngỏ cái, cái sự à, ra sân trong trận đấu này nhé còn về phía của Bournemouth thì họ sẽ thiếu vắng đấy là Pearson và Rodwell à, có thể sẽ có sự phục vụ trở lại của David uh, ờ, Brod cũng như là Sanilat à, ờ, đội hình của Bournemouth à, khi mà đến làm khách của Newcastle sẽ là đội hình 4411 à, đội hình này thì à, thiên về phòng ngự nhiều hơn đây sẽ là một trận đấu khá là khó khăn cho Newcastle đấy nếu như muốn ờ, kiếm được 3 điểm trong trận đấu này đấy điểm qua một chút về mặt phong độ thì uh, hiện tại thì Newcastle đang xếp trên uh, Bournemouth ở một thứ hạng 11 cũng như là thứ hạng 14 Tuy nhiên thì cả hai đội bóng này đều có điểm bằng nhau Chỉ có là, là hiệu số bàn thắng bàn thua thì chênh lệch nhau khá là nhiều Khi mà 4-1 họ để thua trong năm năm sáu vòng đầu tiên họ để thua đến tận 18 bàn còn Newcastle thì để thủng lưới 6 bàn thôi đây cũng cho thấy rằng đây là một uh, cái hàng phòng thủ khá là ngon trong cái thời điểm hiện tại của ngoại hạng Anh anh em Newcastle đang có một uh, cái hàng phòng ngự khá là ngon nhá còn về phía của Bournemouth thì không nói rồi số bàn thua thì uh, số bàn thua nhiều nhất của họ đấy là khi đối đầu với Liverpool uh, tuy nhiên thì uh, đấy chỉ là một trận đấu gặp ờ, ông lớn thôi còn với Newcastle Newcastle ờ, họ họ cũng có những cái màn thi đấu ấn tượng với các ông lớn đấy là với Manchester City thì họ cầm hòa với tỷ số là 3 đều cũng như là họ chỉ để thua Liverpool với tỷ số là 2-1 thôi. Đấy, đây sẽ là những cái cơ sở để anh em chúng ta có thể đi ờ, kèo trên hay dưới trong trận đấu này. À, xét về uh, mặt lịch sử thì đều nghiêng về Newcastle khi mà trong 3 lần gần đây nhất thì Newcastle luôn chiến thắng Bournemouth. À, lần lượt là tỷ số 2-1 cũng như là 4-1 à, ờ, chỉ có một trận hòa hai đều ở gần năm 2019 thôi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải xem ờ, xét uh, cái kèo hiện tại của Bournemouth cũng như là Newcastle hiện tại là như nào. Hiện tại thì cái kèo handicap uh, Newcastle đang chấp pôn mượt đấy là 1.25 anh em à, Mình à, nghĩ cái kèo này khá là căng Vì thật sự mà nói thì à, với cái việc mà được nghỉ khá là dài rồi đúng không Do do cái vấn đề về à, nữ hoàng Elizabeth nên là chắc chắn rằng tất cả những cầu thủ đều sẽ có cái thể lực tốt nhất Trong à, cái trận đấu này, trong cái vào, vòng đấu này luôn Tất cả mọi đội bóng À, hiện tại thì à, kèo thẻ đang là 4.5 cũng như là kèo trên dưới à, góc đang là 9.5 anh em đấy Tuy nhiên thì uh, hiện tại thì cái trên dưới cả trận đang là 2.75 uh, ờ, mình nghĩ đây uh, sẽ là một cái trận đấu mà Bournemouth sẽ cố thủ và để kiếm ít nhất là một điểm trong cái trận đấu đối đầu với Newcastle. Đấy. Vì vậy nên là mình uh, sẽ gợi ý cho anh em hai cái kèo đầu tiên để anh em chúng ta có thể à, đầu tư vào cái trận đấu này nhé đấy là chúng ta sẽ à, đi quay buôn mượt đấy buôn mượt anh em nhé chúng ta sẽ đi buôn mượt được uh, chấp đấy là 1.25 đúng không chấp 125 cũng như là cái xỉu Hiện tại cái xỉu đang là 2.75 anh em ạ 2.75 Và còn uh, một uh, cái kèo nữa Đấy là cái kèo mà Bàn thắng Chẵn anh em nhá Bàn thắng chẵn Mình uh, nghĩ rằng trận đấu này sẽ là không đều hoặc là một đều Đấy anh em có thể lót cái tỷ số cho tôi cũng được tỷ số này cho thêm cái kèo tỷ số nữa nhá cho thêm cái kèo tỷ số nữa chờ mình một tí đây để ghi cho rõ cho anh em dễ nhìn này tổng bàn thắng chặn anh em nhá cũng như là cái kèo tỷ số tỷ số trong trận đấu này sẽ là không đều hoặc là một đều anh em đấy đây sẽ là hai cái mã tỷ số để anh em chúng ta có thể lót trong trận đấu này luôn thì uh, như mình cũng nói rồi uh, cái việc mà anh em chơi bóng cũng như là những cái mà anh em liên hệ với mình ấy khi mà anh em liên hệ với mình thì chắc chắn rằng anh em cũng đã đang là thua tha nợ nần cũng như là đang gặp khó khăn về chơi bóng thì mình cũng nói luôn mà vào trong nhóm của mình thì cũng phải đạt được những cái điều kiện mà mình đưa ra vì ờ, vào trong nhóm thì anh em sẽ được nhận những cái tiếp kèo vàng cũng như là những cái kèo dễ ăn rồi thì ngoài ra thì anh em cũng không mất bất kỳ một cái phí nào để anh em vào nhóm cũng như là kèo là kèo miễn phí anh em nhé à, ờ, mình chỉ là muốn gây dựng một cái cộng đồng chơi bóng để giúp đỡ anh em chúng ta thôi đấy thì uh, trước khi vào nhóm thì anh em cũng sẽ nên cân nhắc những cái điều kiện mà mình đưa ra thì anh em ok được anh em theo mình được thì anh em làm theo mình đấy thì anh em chúng ta sẽ đi về lâu về dài hơn Đó. mất lòng trước được lòng sau anh em còn bây giờ thì à, xin hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình